Hello cả nhà, xin chào mừng cả nhà đã quay lại kênh Quy Cook cùng và bếp nha Hôm nay Quy Cook sẽ giới thiệu tới cả nhà một món ăn rất là độc đáo của xứ sở Phù Tan Đó là món sashimi sò lông à, Với sò lông được xử lý khéo léo à, Ăn kèm với lá tía tô cùng với sushi rất là ngon các bạn nha Nào chúng ta cùng vào bếp nha cả nhà ơi Đầu tiên chúng ta sẽ có một ký sò lông các bạn nha Các bạn có thể ngâm với muối cùng với ớt để cho nhả nhả cái phần ờ, cát á và sau đó sẽ nở cái ờ, mở mở cái phần vỏ đó mình sẽ tách cái vỏ nó thật nhanh các bạn nha và nếu không các bạn phải để ngâm đá khá là lâu không các bạn có thể bỏ ớt á mình sẽ làm cho nó gọi là à, tê liệt thần kinh các bạn đó, mình sẽ tách cái vỏ dễ hơn nha à, mình sẽ lấy vài con ra để mình xử lý đó, rồi sẽ chỉ các bạn cách làm cái món ờ, salon này nha ok thì ờ, salon mình sẽ cho vào một cái tô có đá sẵn trong đó các bạn nha đó. Và sau đó mình sẽ cho đá ờ, cho salon nó sẽ lạnh các bạn gọi là nó sẽ bị tê liệt á mình sẽ xử lý nó mình sẽ mổ mổ cái phần tách cái phần vỏ ra sau đó mình sẽ mổ cái phần nội tạng nó ra máu ra đó, mình chỉ giữ cái phần mà cái thân thôi các bạn cái phần mà thịt của nó thôi rồi đầu tiên thì mình sẽ tách cái vỏ ra các bạn nha đó các bạn thấy không rất đơn giản tại vì mình đã ngâm muối với ớt các bạn nên nó tê liệt luôn rồi các bạn không đó và rất tươi sống luôn nha còn bạn nào mà không có ngâm ớt á, thì sẽ ngâm đá để cho nó chết lăn sàn mình xử lý cũng được nha đó, làm thế nào cũng được rồi bây giờ mình dùng dao mình cắt mỗi phần cắt à, phần nhỏ ra rồi mình sẽ cắt chẻ đôi các bạn nha mình sẽ bỏ phần nội tạng phần máu đi ok và sau khi mình đã xử lý xong đó, mình sẽ được 6 bảy con xà lông này mình đã rửa sơ các bạn nha rửa sơ sạch sẽ đó bây giờ mình sẽ bắt đầu mình dùng dao các bạn mình sẽ lạng mình sẽ cắt ở cái phần ờ, giữa của phần sò lông các bạn đó. Đó, nhẹ nhàng thôi nha để giữ ờ, được cái tách đôi các bạn nha đó, đừng cho đứt làm đôi đó. bây giờ mình sẽ dùng dao mình bỏ phần đen đen các bạn thấy không đỏ đỏ đó, đó. bỏ ra những phần máu mình chỉ giữ cái phần thân thịt của con ờ, sò lông này thôi đó. đây mình sẽ zoom cận cảnh cho các bạn xem nha các bạn dùng dao á mình à, cắt cắt cái phần đỏ đỏ đi đó phần bọt đỏ đi mà dùng dùng dao mình mình khẩy là mình, à, nhẹ nhẹ mình bỏ cái phần màu đỏ đi đó làm sao bỏ hết cái phần đó nha các bạn nha phần mà phần nội tạng của nó đó, sau đó mình sẽ rửa sạch với uh, muối bóp sạch với muối các bạn nha đó, để mình diệt khuẩn luôn đó các bạn thì salon này các bạn nên chọn những con càng to thì ăn sẽ càng ngon nha và lúc mình lên á, ăn cũng đẹp hơn nữa đó đợi thò salon to các bạn bự bự á ok và đây là số salon mình đã xử lý xong các bạn ha mình sẽ cầm đá cho nó dai dai giòn nha đó, mình cũng đã bóp muối mình đã xử lý rồi các bạn thấy không đó, giờ mình cầm đá khi mình ăn ok tiếp theo mình sẽ lấy cái phần sò lông ra mình dùng dao các bạn mình khứa khứa từng vết giống như mình khứa mực các bạn thấy không đó, để khi mình ăn á sẽ ngắm cái quạt sơ bi ngắm cái vị các bạn nha nó sẽ ngọt hơn các bạn nha đó. các bạn khứa nhẹ nha đó, mạnh quá Ok và tiếp theo mình sẽ chuẩn bị một tô đá nhỏ để mình trang trí mình chuẩn bị thưởng thức nha mình sẽ cho đá lên mình sẽ co thêm một vài lát ờ, cây trắng các bạn đó cắt bỏng các sợi đó dưa leo đó các bạn đi co lên trên nha rồi sau đó mình sẽ cho những vỏ sò mình đã rửa sạch sẽ các bạn đó, mình đã à, trải tẩy tẩy rồi đó mình sẽ để lên trên mình sẽ trang trí một lá tía tô rồi sau đó mình sẽ cho sò lông đã cắt à, xử lý xong rồi các bạn đó sạch sẽ mình đưa lên trên cùng với một uh, à, lát hành lá các bạn đó là mình đã chuẩn bị xong phần sashimi các bạn nha rất là ngon luôn đó rồi cả nhà nhìn xem đẹp không mình đã cho từng miếng sà lông giòn giòn ngon ngọt nước ờ, đó, mình sẽ cho kèm lên một chút hành lá lên trên đó, lát mình sẽ chấm ăn với wasabi tương cùng với chút uh, gừng chua đó, rất là ngon cả nhà nha tiếp theo mình sẽ làm luôn hết một sushi luôn cả nhà nha ăn cho nó đầy đủ bộ nè sushi lông sushi thì giống như cái bài trước mình hướng dẫn á các bạn á, coi là bài cũ mình nha thì đó mình sẽ dùng gạo nhật á mình sẽ bóp hành nấm trong cái phần gạo nhật thì mình đã pha chút giấm với nhật rồi đó, mình sẽ nắng lại mình sẽ cho cái phần wasabi lên à, mình sẽ cho cái phần sọ lên trên là xong đó, các bạn nha đơn giản thôi rồi chúng ta cũng bị thưởng thức nha Wow, nhìn có ngon không cả nhà ơi à, Từng miếng sò lông dai dai sực sực à, Ăn kèm với nước chấm wasabi mù tạt Và gừng chua thì quá tuyệt vời cả nhà nha Chứ kể mình đã có làm thêm phần sushi nữa à, Bạn nào muốn có thêm tinh bột thì ăn thêm sushi nha Ăn cũng rất ngon luôn cả nhà ơi rồi ở đây rất khó nhất cái phần các bạn phải xử lý khéo léo để bỏ hết những phần dơ những phần nội tạng của sò lông đi đó và sau đó mình sẽ vệ sinh sạch sẽ sò lông à, rửa sạch qua muối và ngâm đá cho nó giòn các bạn nha à, chúng ta đã có một món sashimi sò lông tuyệt vời luôn các bạn ơi đó rồi còn chơi gì mà không vào bếp liền nè rồi. giúp cả nhà ngon miệng với món ăn này nha đó, rất độc đáo nha cả nhà ơi hẹn gặp cả nhà ở clip sau bye bye